có mấy anh em hay inbox cho mình uh, để hỏi uh, về cái um, ghe thường thường đi bình đại thì uh, ai chở cho anh em mình á thì uh, thì đây mình mình xin giới thiệu cái bạn tú chở ghe ở đây đông nha thì uh, số điện thoại mình sẽ để ở phía dưới cho anh em tiện lưu lại uh, bạn tú thì uh, chở ghe rất là nhiệt tình anh em muốn câu có chẽm có tráp có bóng đục mùa nào thì uh, bạn Tú sẽ có uh, sắp xếp uh, theo mùa đó cho anh em câu uh, có gì anh em cứ uh, lưu số điện thoại lại ok anh em